Xin chào các bạn đã đón xem video kể lệnh đô thị. Trong những video trước đây, các bạn đã cùng chúng tôi đến với rất nhiều những công trình đường bộ, những dự án hàng không, nhưng tuyệt nhiên chưa có một video nào về những công trình đường thủy. Đó quả là một thiếu sót lớn đúng không ạ? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với một công trình đường thủy vô cùng đặc biệt. Đó là cụm công trình kênh nối sông đáy sông Ninh Cơ với mức đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ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 Như ở trên chúng tôi đã nói, công trình kênh nối sông đáy sông Ninh Cơ ở Nghĩa Hưng, Nam Định có mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 2.300 tỷ đồng. Dự kiến đi vào hoạt động tháng 6 năm 2023. Với sự góp mặt của công trình này, sẽ giảm chi phí vận tải và tăng tốc độ lưu thông hàng hóa trên mạng lưới đường thủy miền Bắc. cụm công trình thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Công trình được động thổ ngày 19 tháng 11 năm 2020, đào một tuyến kênh dài khoảng 1 km, rộng 90 đến 100 m, nối thông giữa sông Đáy và sông Ninh Cờ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 107 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới WB và vốn đối ứng trong nước. Tuyến kênh đào này được thiết kế để tàu chở hàng trọng tải 2.000 đến 3.000 tấn, giảm tải lưu thông, giúp phát triển vận tải thủy từ ven biển đi qua sông Ninh Cơ, vào sông đáy và ngược lại. Trên lưu vực của sông đáy và sông Ninh Cơ, đơn vị thi công chọn ra điểm hẹp nhất với khoảng cách chỉ 1 km để đào kênh nối với chiều rộng khoảng 100 m ở giữa có một âu tàu bằng bê tông cốt thép rộng 17m, dài 179m. Âu tàu này được thiết kế như một van đóng mở, để ngăn cách hai con sông vốn có mực nước và độ mặn chênh lệch nhau. Dự án nhằm kết nối vận tải ven biển phía Bắc với các cảng thủy trên sông đáy, khu vực Nam Định, Ninh Bình, qua cửa biển Lạch Giang, giúp rút ngắn 20% thời gian hành trình phương tiện thủy từ các tỉnh ven biển đến Ninh Bình và ngược lại. Âu tàu này nằm giữa hai sông, vận hành tương tự như kênh đảo nổi tiếng Panama. Khi có tàu vào, một bên đóng kín, một bên còn lại mở cho tới khi mực nước sông cân bằng với bên trong, để tàu đi qua và ngược lại. Mỗi chu kỳ một tàu qua kéo dài khoảng 15 phút trong đó 2 phút bơm nước để cân bằng phía trong và ngoài sông. Khi công trình hoàn thành, sẽ tạo điều kiện cho nhiều tàu chở container đi qua, thay vì phải tới cảng Hải Phòng và di chuyển bằng đường bộ như hiện nay. Cảng đóng xả phía sông đáy nặng gần 80 tấn, được làm bằng thép theo tiêu chuẩn Nhật. Khi có tàu, cửa lớn vẫn đóng và chỉ mở hai cửa xả nhỏ phía dưới. Khi nước phía trong và ngoài sông cân bằng, cửa mới mở để cho tàu đi qua. Ngoài ra, cửa này còn có nhiệm vụ ngăn nước mặn từ sông đáy. Kênh đáy Ninh Cơ chính là hạng mục đường thủy lớn thứ hai được chính phủ Việt Nam đầu tư Hạng mục lớn nhất là công trình kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải, do kênh đảo chia cắt huyện Nghĩa Hưng thành hai bờ, nên chủ đầu tư phải thi công thêm một cây cầu vượt qua kênh. Cầu có chiều dài 777 m, tĩnh không thông thuyền là 15 m, giúp kết nối dân cư đôi bên bờ kênh và hoàn trả tuyến đường tỉnh 490C Ban quản lý dự án đường thủy cho biết, toàn bộ công trình được xây dựng bởi các kỹ sư trong nước. 90% thiết bị cũng tự sản xuất. Hiện, công trình có 3 ca làm việc để kịp tiến độ. Phần việc chủ yếu là cắt đề, đắp kè. Công trình đạt tiến độ hoàn thành hơn 80%, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2023. Công trình được kỳ vọng sẽ làm giảm chi phí vận tải, và tăng tốc độ lưu thông hàng hóa trên mạng lưới đường thủy của miền Bắc. Trong đó, hàng hóa đường thủy chủ yếu là nguyên liệu than, xi măng, gỗ, cát, đá, những mặt hàng rất quan trọng trong việc phát triển công nghiệp và xây dựng hạ tầng.